Wow, bạn biết tin gì chưa? Bạn sẽ được tặng ngay một kiểu ly độc đáo cứ mỗi 2 tuần Khi mua một hộp Lipton Ice Tea 20 gói nhỏ Nhanh lên, chỉ có 6 kiểu ly với số lượng có hạn